Mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu một căn nhà lắp ghép tại à, The Tropicana Garden Bảo Lâm. À, đây là căn nhà đang trong quá trình à, thi công. Thì à, căn nhà bên dưới á, là hệ thống móng thì được đúc trụ bê tông. Giống như kiểu nhà sàn như này. Còn ở bên trên thì cả cái trụ bê tông thì được ờ, kẹp bằng ờ, thép sago thép chữ ý Đấy. thép chữ y này thì ờ, độ cao của nó là 200 đó rồi bên trên thì được sàn nhà thì được gác bằng những cái thép hộp thép hộp này được mà kẽm thép không rỉ toàn bộ ờ, khung nhà thì được ờ, làm bằng ờ, thép ốp gỗ bên trong bên ngoài đây là các anh thợ đang thi công tại à, căn nhà căn nhà đang được à, các anh ốp gỗ này đây có một cái cầu thang đi lên trên nhà ở đây thì có một cái ô ờ, cửa lấy sáng rất lớn lắp tiếng cường lực có đo có đo nước thật mà đó đo nước thật với sao có rồi ờ, cái này đúng lắm, cái này ok nè cái này ok nè đây là tường nhà này cái nước thật cái phòng này nó rộng lắm nó có một lớp cái phòng bể bự hơn phòng này bên ngoài cùng là lớp gỗ này rồi ờ, khung thép bọc lớp ờ, tôn ma kẽm bên trong này cũng là một lớp tôn bà kẹt xong ốp gỗ tổng cộng là 4 lớp đây cả cái ổ điện thì nó đi nằm đi ngầm bên trong luôn rất là hay Đấy, gỗ được ở bên ngoài này gỗ này, khung thép này, lập tôn ờ, cách nhiệt này tôn cách nhiệt ở bên trong này nữa lập gỗ bên trong còn là có bốn lớp đây là cửa lấy sáng này đây có một cửa sổ cửa sổ nhìn ra vườn trái cây ăn quả luôn đây là căn hai phòng ngủ ở đây thì có một ờ, phòng ngủ không gian mở còn đây là một phòng ngủ bên trong này đây khu vực này là nhà tạm nhà vệ sinh này đó có lắp các cái uh, hệ thống điện đường ống nước nóng lên rồi uh, đường ống uh, nước thải đây có hai nhà vệ sinh liền kề nhau luôn à, cái cái nào sàn thì ờ, làm từ khung thép khung thép bên trên là một lớp ờ, lớp gỗ thép công nghiệp nó là khoảng 10 ờ, chứ mình cũng thoải mái luôn ở bên trên này thì ờ, sàn là ốp gỗ đây ta sẽ quay ờ, các em thi ờ, công đang mở cửa cho căn nhà đây rổ thông này thì được uh, làm cả cái ngàm sẵn nha ngàm sẵn như này để kẹp lối lại với nhau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 không hết không xét điện quan cao á năng lên cao á nên nó mình nó không hết ăn những những Ờ, có tấm dài chưa? Có rồi. Để đưa tấm dài. anh bên thi công thì đang ờ, đo cả cái tầm gột thông cắt ra đúng kích thước để ốp lên ờ, nhà phía này là cửa chính đi vào nhà các cái ô hình vuông là cửa sổ nhà này có một cửa hai cửa ba cửa sổ bốn cửa sổ bốn cửa sổ hai cửa là sáng hệ thống điện là đi âm bên trong trường ấy Đó. hệ thống điện nước là đi âm trong tường Lên chị ơi